sau sau lần cuối để tạm biệt nhau cho đến tận chừng ấy vẫn tin nhau có lẽ bây giờ em đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn trước đây nhưng vì tình chẳng giữ được nhau không nói làm nhiều người xước tay nhưng chắc điều đó là em nghĩ còn còn biết anh thì không đâu ở bên nhau suốt cả quãng đời thì hãy cảm nhận bên trong nhau như là anh luôn gắn vì em để rồi kết quả em lại bỏ anh để chạy theo bên anh tình mơ đánh rơi con tim anh giữa đầm cỏ xanh anh nhớ con đường ngày trước anh vẫn thường dắt em đi nói nỗi buồn nào rồi cũng nhanh nguôi nên suy nghĩ từ trước tới giờ em đã làm gì cho anh vui sau những ngày bên nhau em còn giận hay em đã quên câu không cái câu chia tay hôm đó em vô tình hay em lỡ nên làm tim anh cũng đã rạn nứt chắc chắn không biết đã bao đêm em đi rồi mang theo hạnh phúc còn còn tiếng anh thì sao em có không những ngày bên nhau những thức trắng không biết đã bao